Alo, alo, vâng, xin chào tất cả quý anh chị em đã quay trở lại với kênh soi cầu chuẩn 24 giờ của mình Và hiện tại bây giờ là buổi tối của ngày thứ sáu ngày 15 tháng 11 năm 2019 Thì lời đầu tiên cho mình cũng như cho phép mình được thay mặt cho những anh chị em trong đội ngũ làm kênh soi cầu chốt số Xin chúc tất cả quý anh chị em vào một buổi tối vui vẻ và gặp nhiều may mắn bên những người thân yêu nhất của mình và trước màn hình nhỏ của tất cả quý anh chị em đây là cái giao diện của kênh à, soi cầu chuẩn 24 giờ và Hiện tại thì bây giờ cũng đã 8 giờ 28 phút của ngày à, thứ sáu ngày 15 à, tháng 11 năm 2019 thì trước khi à, đi vào điểm lại cái video của ngày hôm qua cho ngày hôm nay cũng như là đưa vào cho anh em những cái đường cầu cũng như là những chốt cho anh em những con số cho anh em tham khảo ngày mai thì mình sẽ đi điểm xưa qua cái bảng mở thưởng của miền Bắc ngày hôm nay các em nhé bảng mở thưởng miền Bắc hôm nay uh, là ngày thứ sáu ngày 15 tháng 1 năm 2019 giải giải đặc biệt về có dạng năm số là 09208 em nhá 092 Đấy, 09208 hai con đầu vào là con 0 và con 9 Đấy, tầm càng 2 đầu 0 đến 8 ăn thẳng cái mình con đuôi đặc biệt đó là con 08 của ngày hôm nay quý anh nhé và tổng của nó tổng của nó là tổng mà 38 của ngày hôm nay quý em nhé và in cho quý chị em bộ đề bộ đề à, bộ đề 03 quý em nhé đây là ở cái giải đặc biệt và sau đây thì mình sẽ điểm sơ qua cái à, đầu đuôi lô tô của miền Bắc ngày hôm nay thì như quý anh chị em là chúng ta cũng đã thấy đây thì uh, hiện tại thì cái đầu lô tô miền Bắc hôm nay thì ta có đầu hai câm này đấy, đầu hai đặc câm nó không ra cho mình cũng như cho quý anh chị em bất cứ một nháy nào ở cái đầu hai cả còn lại thì các cái đầu lô khác nó cũng ra ra cũng khá đều ấy nhá đấy thì à, đầu tiên thì à, những cái đầu lô đặc biệt đầu tiên thì ta thấy là có ở đầu 8 này đấy, nó ở đầu 8 ra cho mình cũng à, rất chi là nhiều nháy này đấy, tiếp đến đầu 5 đầu 4 và đầu 0 còn lại đầu 3 này đầu 6 và đầu 9 Đấy, mỗi đầu ra cho mình hai nháy này Đấy, đầu 1 thì ra mỗi con 19 đây là cái phần đầu lô tô sau đây thì mình sẽ điểm sơ qua cái phần à, đầu lô kép bằng cũng như đầu lô hai nháy các em nhé ở cái đầu lô kép bằng hôm nay thì nó xuất hiện cho chúng ta đấy là ở à, cái đầu không đấy, đầu không đó là con không không kép bằng đó là con đầu tiên này đấy. và tiếp đến tiếp đến nữa là ở cái đầu năm nhá ở cái đầu năm thì xuất hiện cho mình con 55 đấy, kép bằng 55 này và cuối cùng thì là nó xuất hiện cho mình một cái à, đầu lô kép bằng nữa đấy là đầu 7 viết nhá đấy thì hôm nay ta chúng ta đã có ba cái đầu lô kép bằng đó là đầu 0 đầu 5 và đầu 7 viết nhá còn về phần đầu lô hai nháy đầu lô hai nháy hôm nay thì như quý anh chị em chúng ta cũng đã thấy thì hôm nay thì chúng ta có à, cái đầu lô hai nháy nó xuất hiện cho chúng ta là ở cái đầu 5 đó là con 50 quý nhá năm mươi hai nháy đấy và tiếp nữa là ở cái đầu 8 ở đầu 8 thì nó xuất hiện cho mình con 83 hai nháy và con 87 hai nháy kem nhá đây là hai cái đầu lô duy nhất hôm nay ra lô hai nháy đây là đầu không và đầu à, xin lỗi quý nhá đầu 5 à, và đầu 8 anh em nhá còn về phần đuôi lô tô đuôi lô tô thì hôm nay tất cả các đuôi nó đều xuất hiện cho chúng ta quý em nhé không không có đuôi nào là câm cả tất cả các đuôi nó đều xuất hiện cho chúng ta Đấy. và đặc biệt hơn một chút nữa ở cái đầu không đầu không hôm nay thì à, cái à, đuôi của con đặc biệt nó nằm ở đầu không quý em nhé đấy đây là con 08 của ngày hôm nay và mình cũng xin chúc mừng những quý anh chị em nào hôm nay đã ăn được những con lô con đề của đài miền Bắc ngày hôm nay quý nhé ngày thứ sáu ngày 15 tháng 11 năm 2019 thì à, sau đây thì mình sẽ điểm sơ lại cái video của ngày hôm qua thì hôm qua thì mình có lên video và à, trong cái video thì mình cũng có, đưa lên cho anh em tham khảo những cái đường cầu hay à, những cái đường cầu cũng như là những cái chạm đuôi đặc biệt cũng như những cái con lô Đấy, và mình có chốt cho anh em những cái con lô tô cũng như là những cái chạm đề và tổng đề và những cái bộ đề để cho anh em tham khảo vào ngày hôm nay thì ngày hôm nay thì à, ở trên kênh ở trên kênh à, soi cầu chuẩn là 24 giờ thì có chốt cho anh em có chốt cho anh em này độc thủ lô 58 này bạch thủ lô 03 lô ghép xiên là 58 03 và 00 thì ở phần lô thì hôm nay thì con à, lô 58 à, xin lỗi quý anh em con lô 85 thì nó ra lộn nó đã bị lộn sang con 58 như nhá cho nên ở phần độc thủ đô độc thủ lô năm hôm nay thì chúng ta đã không không chiến thắng được đấy mình chốt cho anh em độc thủ lô 5 85 thì nó lại ra cho mình là 58 đấy cho nên là không ăn được con à, độc thủ lô cũng như là cái con bạch thủ lô bạch thủ lô hôm nay mình chốt cho anh em là con 03 03 thì nó vẫn lại xuất hiện cho chúng ta ở độ không là có 00 này 02 05 và 08 này nó lách con 03 của mình ra quý em nhé đấy còn ở về phần chiên cũng vậy phần chiên thì hôm nay thì à, mình quát cho anh em là đấy là 85 này 85 03 và con à, không không thì hôm nay thì ở à, lô chiên thì chúng ta chỉ à, xuất hiện được mỗi con không không nên là cũng không ăn được cái lô chiên quý anh em nhé còn về phần đề đề hôm nay thì mình bắt cho anh em là chạm đề đây chạm 3 và chạm 7 quý nhé chạm 3 và chạm 7 Đấy, thì đề hôm nay về cho mình là con uh, 08 thì chúng ta đã không ăn được chạm đề còn về phần, về phần tổng đề tổng đề thì mình bắt cho anh em là tổng uh, 16 và tổng 38 thì hôm nay chúng ta ăn được cái tổng đề đó là tổng 38 nhá tổng đề 38 và đồng thời đó đồng thời ở đó là mình có bắt cho anh em là ba cái bộ đi kết đây là bộ 23 bộ 02 và bộ 03 thì hôm nay thì chúng ta đã ăn được à, cái con đuôi đặc biệt ở ngay ở trong cái bộ bộ đề 03 nhé bộ đề 03 đấy là cặp 0880 đấy cho nên mình cũng xin chúc mừng những quý anh chị em nào bạn hôm nay đã theo dõi ở trên kênh đấy theo dõi trên kênh đấy, đã ăn được à, cái à, tổng đề cũng như là cái bộ đề 03 cũng như là cái con à, độc thủ đề 0880 ngày hôm nay quý anh nhé đấy là toàn bộ những cái à, con số mà mình chốt cho tất cả quý em tham khảo vào ngày hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2019 thì hôm nay thì mình cũng xin cảm ơn là 4034 lượt anh em đã vào xem cái video của mình và đồng thời đó mình cũng xin cảm ơn là 13 anh em đã để lại cho mình những lượt like quý anh em nhé và mình cũng xin à, cảm ơn là 11 anh em đã để lại cho mình bằng những lượt bình luận những lượt comment quý nhé Đấy, và sau đây thì uh, mình sẽ đi vào cái phần chính của buổi tối hôm nay để đưa lên cho anh em tham khảo những cái uh, đường cầu cũng như là những cái uh, uh, chạm uh, đặc biệt và những cái con lô tô thì sau đây thì mình sẽ đưa vào cho anh em tham khảo những cái con lô tô <clears throat> thì ở trên đây là toàn bộ những cái con lô tô mà mình muốn chia sẻ đến cho tất cả quý anh em tham khảo vào ngày mai các em nhé ngày thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019 thì đầu tiên con lô tô đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến cho quý anh chị em đấy là ở cây đầu không ở cái đầu không thì mình muốn chia sẻ cho quý anh chị em cái con lô đầu tiên đó là con 05 em nhé con 05 thì hôm nay 0550 nó ra cả cặp đấy mà con 05 nó ra một nháy còn con 50 nó ra hai nháy thì à, hôm nay tổng à, cái cặp 0550 nó ra cho mình ba nháy đấy nhưng mà ngày mai ngày mai ấy, ngày 16 ấy, đấy, thì mình sẽ bắt lại 05 này cho tất cả quý anh chị em này nếu như quý anh chị em nào mà có à, kết cái con 05 ở cái con lô rơi thì quý anh có thể là vào tiền cho mình nhé đấy vì cái con 05 này ngày mai nó rất chia đẹp cho tất cả chúng ta cho nên quý anh chị em hãy lưu tâm và hãy lưu ý cho mình con 05 là con đầu tiên và tiếp theo là ở con 07 con 07 cho ngày mai quý em nhé con 07 cho ngày mai quý anh chị em nào mà có kết lô đồ không ấy, thì hãy lưu ý cho mình con 05 và con 07 cho ngày mai này hiện thì à, con 07 cái nhịp của nó chạy cũng không không mấy chia mà đều quý nhé đấy nhịp 1 nhịp 2 nhịp 4 và ngày mai là nhịp 2 thì liệu ngày mai nó có ra cho chúng ta hay không thì à, mình sẽ đặt một cái chấm hỏi ở đây quý em nhé Đấy. và mình mong quý anh chị em hãy lưu ý ở cái đầu không là hai con lô lô 05 và lô 07 cho ngày mai và tiếp đến con lô thứ ba mình muốn chia sẻ đến cho tất cả quý anh chị em em tham khảo đây là con lô 21 con lô 21 cho ngày mai quý em nhé con lô 21 này thì à, nó thực chất thì à, nó cũng không cái nhịp của nó đâu cũng không không mấy chia mà đẹp quý nhá Đấy, nhưng mà cái cầu mình có cái cầu bảo Đấy, chạy cũng đã là hai ngày rồi và ngày mai là ngày thứ ba Đấy, thì mình hy vọng là ngày mai thì con 21 này nó sẽ nổ tương bừng được cho tất cả quý anh em này và quý anh chị em nào mà kích con 21 có thể là vào tiền cho ngày mai ở cái con lô 21 này quý em nhé và tiếp tục tiếp tục ở con lô thứ tư và con lô thứ tư là con 51 con lô 51 quý em nhé hiện tại thì con lô 51 đây nó đang nằm ở là nhịp à, nhịp 3 này xuống nhịp 2 2 ngày và hiện tại là ngày mai nữa là nhịp 4 Đấy. thì liệu ngày mai nhịp 4 là nó có xuất hiện cho chúng ta hay không thì à, mình cũng không dám khẳng định là 100% nhưng mà cái tỷ lệ con 51 ngày mai là rất chi là cao nó rất chi là cao cho tất cả chúng ta cho nên là quý anh chị em nằm vào kết con 51 à, hoặc cả cặp song lô 15 51 thì anh quý anh chị em có thể là vào cả cặp cho mình vào ngày mai mà mình chắc chắn một điều rằng ngày mai cái cặp 15 51 này nó sẽ nổ một trong hai con nó sẽ nổ cho một con cho tất cả chúng ta nếu như quý anh chị em nào mà mà kết trùng cầu trùng kèo ấy, mà có à, <clears throat> kết với lại những cái à, mà mình đưa lên thì có thể là vào tham khảo đấy và tiếp đến nữa là ở cái đầu năm đó là con 52 quý em con lô 52 hiện tại là cái nhịp của nó đang chạy này nhịp 2 này 3 4 ngày nhịp 3 xuống nhịp 2 và ngày mai cũng là nhịp 3 thì à, những cái con lô mà nó đã có cái nhịp ra đẹp ấy thì thường thường là nó rất chi là nhiều người chơi mà rất nhiều người chơi thì nó cũng uh, rất ít khi về nhưng mà cái nhịp lô tô mà nó không đồng đều như thế này thì nói chung thì tỷ lệ nó về cũng khá cao mà cái cầu cả cái cầu mình bỏ cái cầu báo về cái con lô 52 này cho nên là quý anh chị em có thể là tham khảo cho thêm cho mình con 52 và ở đây là tiếp ở xuống là tiếp theo là ở cái đầu 7 ở cái đầu 7 ở cái đầu 7 cho ngày mai nhé quý anh chị em hãy lưu ý cái đầu 7 cho ngày mai cho mình này nếu như quý anh chị em nào mà có chơi bao lô ấy, bao lô đầu 7 ấy thì hãy lưu ý cho mình ba con lô đó con 70 72 và 73 đây là ba con lô ở cái đầu 7 sáng giá nhất cho giải lịch mở thưởng vào ngày mai quý em nhé ba con lô rất chia sáng giá vào ngày mai này đấy quý anh chị em hãy lưu ý hãy lưu ý cho mình về cái đầu 7 mà cái con nhất là con 70 72 73 đấy là ba cái con lô ở đầu 7 mà mình kết nhất và mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh em tham khảo ngày mai nếu như quý anh chị em nào một kết phần à, về cái phần bao lô bao đầu ấy thì hãy à, lưu ý cho mình cái đầu 7 ba con lô 70 72 và 73 này đấy và <clears throat> cái con lô cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đến tất cả quý anh chị em đấy là cái lô con lô kép bằng đó là con 888 ngày mai thì ngày mai ở cái phần đầu lô kép bằng thì à, mình chỉ kết dứt mỗi con lô 88 này đấy. quý anh chị em nào mà có kết có trùng cầu trùng kèo trùng máu với lại con lô 88 thì có thể là vào vào tiền đấy để à, chơi cho ngày mai các em nhé đấy, đấy là ở cái phần đầu lô tô và trước khi đi vào à, phần à, phân tích cầu đề thì à, mình sẽ à, <clears throat> mình sẽ à, bắt lên cho anh em là những cái con à, lô tô cho anh em tham khảo vào ngày mai đấy là đầu tiên là một cái con à, độc thủ lô và một con bạch thủ lô các nhé về con à, độc thủ lô thì mình sẽ bắt cho anh em một con độc thủ lô đó là con 51 này con 51 con bạch thủ lô là con 52 52 quý vị nhé lô ghép xiên lô ghép xiên là 51 này 5188 và uh, ờ, 5188 và mình sẽ bắt cho anh em một cặp nữa 72 72 72 các em nhé 5188 và 72 đấy 72 đấy là ba con lôi chiên mà mình muốn chia sẻ cho quý anh chị em tham khảo vào ngày mai ngày 16 tháng 11 năm 2009 và sau đây thì mình sẽ đi vào à, đưa anh em tham khảo những cái đường à, của chạm đôi đặc biệt vào ngày mai game em nhé thì về phần chạm à, đôi đặc biệt ngày mai thì nó cũng có rất chi là nhiều cầu kèo nhưng mà mình đã bắt đây cho anh em là tham khảo là một cái cầu đầu tiên ở trong cái bảng mở thưởng năm quý vị nhé bảng mở thưởng năm thì quý anh chị em hãy để cho mình này hãy để cho mình này cái cầu nó chạy rất là đẹp quý anh chị em ạ nên quý anh chị em hãy à, để ý cho mình nhá hãy để ý cái cầu à, cầu nó chạy rất là đẹp cái cầu nó chạy như sau quý em nhé quý em mà chỉ để để cho mình này đầu tiên ở đây ta có này đầu tiên ta ở đây ta có đấy là con à, à, 68 này 68 này sang đây ta có con 58 à, này đây ta có 03 này và đây ta có con 34 34 nhá thì nó ăn cho mình này 18 này 58 và con 08 và đây là ngày mai thì quý anh em phải để ý nhá con 68 thì ăn về cho mình con 18 này của ngày là ngày à, 13 tháng 11 này đấy thì ra là cái chạm 8 này tiếp tục là ở đây ta có 58 thì ăn về cho mình là con 5 còn đây là con 85 85 nhá chị là quên đây con 85 thì ăn về cho mình con 58 của cái ngày là ngày 14 tháng 11 này hay ta đã ăn được chạm 5 chạm 8 này và ngày hôm nay ngày hôm nay ở đây ta có con không con 3 thì ăn về cho mình con không 08 này thì à, ăn được cái con à, chạm 8 của ngày hôm nay ngày 15 tháng 11 kia nhé và nếu cái cầu này tiếp tục nó vẫn chạy cho ngày mai thì ở đây ta có là con 3 và con 4 cho ngày mai Đấy, theo những cái chạm này ta sẽ có chạm 3 và chạm 4 cho ngày mai quý nhá thì mình sẽ ghi ra đây đầu tiên ta có chạm 3 này và chạm 4 cho ngày mai này đấy đây là hai cái chạm đầu tiên và tiếp tục mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái cầu nữa một cái cầu nữa quý em nhé một cái cầu tay hai nữa cho tất cả chúng ta cùng tham khảo đây là ta có con 17 này đây là con 55 đây là có con 25 25 quý em nhé và đây ta có con 41 Đấy. thì quý anh chị em hãy để cho mình này 17 17 đi với lại 68 thì ăn về cho mình con 18 này ăn chặn 18 này ở đây 55 đi với lại à, 85 thì ăn về cho mình là 58 này ăn chặn 58 này và ở đây ngày hôm nay thì à, con có con à, hai của con 5 đi với 03 thì ăn về cho mình là con 08 ăn về cho mình 08 nhá thì ở đây thì ta có con à, à, con không con không thì à, là ăn thẳng không này dưới này thì à, con 5 là bóng không cũng ăn về con con không này đấy và tiếp tục nếu cái cầu này ngày mai thì ta sẽ ở đây ta sẽ có là con 4 và con 1 và đi với con ở trên này là con 3 con 4 thì ta sẽ có được ba cái chạm trong ngày mai đấy là chạm 1 chạm 4 và chạm 3 các em nhé đấy ba cái chạm trong ngày mai theo những kiểu này ta sẽ có đấy là chạm à, đầu tiên là chạm 3 này sau đó chạm 4 và chạm 1 đấy, đây là ba cái chạm cho ngày mai theo những cầu này các em nhé theo cầu này mình sẽ có ba cái chạm và sau đây thì mình sẽ chia sẻ tiếp tục chia sẻ cho anh em một cái đường cầu nữa chia sẻ cho anh em một cái đường cầu nữa quý em nhé và mình hy vọng là những cái đường cầu này nó sẽ giúp ích cho tất cả chúng ta vào ngày mai mình sẽ à, nó mình sẽ hy vọng là nó sẽ chiến thắng thực sự cho tất cả quý anh em vào ngày mai quý em nhé thì ở ờ, đây là cái đường cầu thứ hai mình muốn chia sẻ đến tất cả quý anh em này cái đường cầu thứ hai quý anh nhá thì quý anh em hãy để cho mình này ở đây ta có này ở đây ta có là con uh, 83 83 này ở đây ta có 58 này đây ta có 02 này và đây ta có con uh, à, 07 này và đây ta có 81 này 81 kia nhá và ở trên đây trên đây thì ta có là con uh, 97 97 quý nhá 97 đấy thì quý anh em hãy để cho mình này hãy để cho mình nhé ta ở đây ta có 58 này à, xin lỗi quý anh ta có 58 này 58 nhá, em 08 này vào ngày mai thì quý anh phải lưu ý cho mình nhé ở đây ta có 58 này 58 đi với 83 thì ăn về cho mình là con 58 đấy và đây 70 đi với 02 70 đi 02 với anh nhá 70 đi với 02 thì à, ăn về cho mình được con à, 08 đúng không em đấy 70 đi 02 ta ăn được con 08 cái cầu người ta sẽ có nó cái cầu nó chạy như sau các em nhá. Ở đây ta có này. 83 thì ăn về cho mình con 58 này. 83 thì ăn về 58 các em nhá. 83 thì ăn về 58 này, 02 thì ăn về 80. Và nếu cái cầu này ngày mai nó vẫn tiếp tục chạy thì nó sẽ có chạm 1 và chạm 8 cho ngày mai các em nhé Và tiếp tục đó phải có một cái cầu tay 2 để kết hợp để ăn được à, con đuôi đặc biệt. Đấy. Thì ở đây ta có con 7 con 5. Con 7 con 5 đi với con 8 con 3 thì ta ăn được về đó là con 85 ăn được chậm 8 và chậm 5 và đây là con 58 58 em nhá con 5 và con 8 đi với con uh, à, 02 thì ta ăn đặc đôi đặc biệt ngày hôm nay đây là con 08 và ngày mai ở đây ta có con 0 và con 7 con 0 và con 7 đi với con 8 à, và con 1 thì ta sẽ có chạm đuôi đặc biệt vào ngày mai ở ừ, theo những cái cầu này đấy là chạm mà 0 chạm 7 chạm 8 và chạm 1 các em nhá đấy đấy là toàn bộ những cái chạm đề mà mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh chị em tham khảo vào ngày mai ngày 16 tháng 11 năm 2019 thì à, mình sẽ quay vào cái bảng à, chốt số cho quý anh chị em tham khảo vào ngày mai quý anh em nhé chốt số tham khảo cho vào quý anh chị em vào ngày mai này thì ngày mai thì mình sẽ chốt cho quý anh chị em là đề chạm đấy là chạm 1 này chạm 3 và chạm 4 đấy, dựa theo à, ba cái chạm đề thì mình bắt cho anh em à, bốn cái tổng đề đầu tiên cái tổng đề đầu tiên mình muốn chia sẻ cho anh em đó là tổng đề 05 và tiếp đến nữa là cái tổng đề 16 đấy đấy là hai cái à, ba cái chạm đề cũng như là hai cái tổng đề thì dựa theo à, ba cái chạm đề cũng như à, hai tổng đề thì mình sẽ bắt cho anh em là những cái bộ đề kết những cái bộ đề bộ đề kết quý anh em nhé những cái bộ đề kết cho ngày mai ngày 16 à, tháng 1 năm 2019 Vâng và dựa theo những cái chạm đề cũng như tổng đề thì mình sẽ bắt cho anh em là ba cái bộ đề kết đấy là bộ 13 bộ 14 và bộ 24 thì ở bộ 13 thì nó gồm có là 131 181 636 và 606 còn ở cái bộ 14 thì nó gồm có là 141 191 464 và 696 còn ở cái bộ 24 thì nó gồm có là 242, 292, 474 và 797. Đấy. Đây là toàn bộ những cái con số mà mình muốn chia sẻ lên cho tất cả quý anh tham khảo vào ngày mai ngày 16 tháng 11 năm 2019. Thì ngày mai ngày 16 tháng 11 năm 2019 thì kênh soi cầu chuẩn 24 giờ chốt cho tất cả quý anh chị em độc thủ lô 51, bạch thủ lô 52, lô ghép chiên 51, 88 và 72. Kết đề chạm đây, kết đề uh, chạm là chạm 1, chạm 3 và chạm 4 anh em nhá. Tổng đề là tổng 05 và tổng 16. Đấy, bộ đề kết là bộ đề 13, 14 và bộ đề 24. Và dựa theo ba bộ đề thì mình sẽ lên cho anh em một cái dàn đề gồm là có 131, 181, 3663, 6886, 141, 191, 4664 và 6996 và tiếp nữa là ở à, cái bộ đề 24 thì nó gồm có 242 292 474 và 797 quý em nhé đây là toàn bộ những cái à, mà con số cũng như những cái cầu kèo mình dựa theo những cái cầu kèo và những cái uh, chạm đề mà mình bắt được mình chia sẻ cho tất cả quý anh em nếu như quý anh chị em nào có trùng cầu trùng kèo trùng máu thì mình hãy vào giao lưu tham khảo và văn nghệ vào trả đá bia hơi quý em nhé và quý anh chị em hãy lưu ý cho một cho mình một điều là ở trên uh, số trên uh, kênh thì là những con số nó chỉ nó mang tính chất công khai và một khi nó đã mang tính chất công khai thì cái tỷ lệ giam số nó về rất chi là cao cho tất cả chúng ta cho nên là quý anh chị em hãy lưu ý hãy lưu ý cho mình về cái vấn đề đó vì những con số công khai thì nó thường là hai hai hai bị giam cái mắt hai bị giam số và đấy là <clears throat> mình cũng xin nói thêm là nếu như quý anh chị em nào mà có cái vấn đề gì ấy mà thắc mắc Đấy, và muốn à, tham khảo ấy, thì hãy à, à liên hệ tới à, phía đối tác của kênh em á thì à, hiện tại thì à, bên đối tác của kênh thì à, mình có đưa cái số Zalo của bên đối tác ở ghim ở dưới phần bình luận cho nên nếu như quý anh chị em là còn nào mà có nhu cầu có nhu cầu nhé Đấy, cũng như là có những cái thắc mắc gì mà muốn trao đổi đấy, thì hãy liên hãy xuống vào phần bình luận và hãy um, bấm cái số à, số Zalo của nhà tài trợ kênh để được bên nhà tài trợ kênh uh, tư vấn cũng như là hỗ trợ cho quý anh em có thể những gì mà có thể hỗ trợ được quý anh em nhé và quay trở lại cái video cũng như là cái cái kênh thì uh, mình hy vọng là những quý anh chị em nào mà vào xem cái kênh của mình cũng như là những cái video của mình thì hãy để lại cho mình bằng những lượt like cũng như những lượt comment quý em nhé để cho mình cũng như là giúp cho kênh được lấy cái niềm động lực cũng như là một cái à, niềm à, khởi nguồn để mà càng ngày càng à, tìm được những cái cầu kèo hay cũng như là tìm được những cái con số chuẩn để đưa lên cho anh em tham khảo vào mỗi ngày và anh em hãy à, để à, bỏ ra cho mình năm à, 10 giây hãy chia sẻ cái à, video của mình cũng như cái kênh của mình đến cho tất cả quý anh chị em chia sẻ cái video đó cho trên các mạng xã hội để cho tất cả quý anh chị em có thể là biết đến cái kênh của mình cũng như là những cái video của mình đấy để càng ngày càng à, nhiều anh chị em trên mọi miền à, tổ quốc đấy, để biết đến để à, có thể vào giao lưu và tham khảo những con con số con số cũng như những cái đường cầu mà mình có đưa lên cho anh em tham khảo một ngày và sau đây về phần cuối video thì mình xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em vào buổi tối ngày mai ngày 16 tháng 11 năm 2019 thì à, ngày mai mình chúc tất cả quý anh chị em là một ngày mới phát lộc phát tài sau 6 giờ 30 quý em nhé